là đang say sóng đò nhưng không dám ngỏ lời chờ ngày ba má em vắng anh tập thầu qua nhà em chơi anh mà quên anh có đem vỏ cá em hãy nhận cho anh vui lấy lòng em trước cái đã rồi ba má em lấy lòng sao tay chân lắm lem về cái đất quê hương gió trời chiều tà anh phải đi lên đồng nương sắp máy xô nước đem về tới ruộng vườn tát nước bờ đê trong cái lúa xuống tươi tốt nhưng mà thiệt lòng anh thật tài chắc phải lắm em ơi anh thì không có gì ngoài con người anh chăm chắc hai lúa một mặt quê mùa vì con người anh trong thật tới tình anh hiền hòa nên anh nói chuyện cũng thân mật nếu như em đồng ý hai đứa mình cùng hẹn hò đầu phải sụp tối ngóc trăng là trước ngõ không biết em chịu không hãy ơi cô lấy đò hãy ơi cô lấy đò rồi xa sông nhắn thương em đợi em chờ yêu anh song ca làm cho anh phải chớp mây từ sáng đến chiều em mà thuốc ngoài bến đò nếu như em không ngại thì để con đò anh lấy cho thương em cực khổ đưa đò sớm đến chiều mặc kệ dù nắng hay là trời đổ mưa nhưng gấm lụa đào em vẫn chưa hề biết bỏ lỡ thanh xuân em cũng không hề tiếc con gái miền tây ta nói quá dễ thương nát na thì mỹ sống trọn tình quê hương cho em gặp đầu anh đem mâm chồng qua hội cưới làm cái đám tình tình cho cái lan này đều vui xin cho anh đứa con như vậy là đủ rồi tết năm nay nhà ta phải phát tài con trai đầu lòng không biết nó giống ai con trai đầu lòng không biết nó giống ai